bằng ơi thầy dạy pháp trời โก thanh tịnh từ bi với tất cả điều giác ngộ thứ tam sinh tử luôn thiếu chi tâm định để ơi để nhận tâm định lễ Punya le chi tâm định lễ ấy tổ sư huyền quang chi tâm sớm cầm chính pháp bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô minh từ đây để tự thấy mình đông nổi con đường chính niệm làm sao chân chưa vô mình phía nào lại môi chuông phố đau chia cánh hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt vậy bao nhiêu hàn tôn lấm vùi hàn giống thương yêu hiểu biết và bao lòng sám dạ mối bao nhiêu lầm lội chiến miên xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dầm tan áo phiền xin lấy con thuyền tránh pháp đưa con vượt đèo an kiên xin nguyện sống đời tình thương đệ tử xin nguyện trở lại tuy thuận tu tâm mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kinh lễ chư phật hai là xưng tán như lai ba là dòng tu cúng dường bốn là sám hối nghiệp chương năm là tùy công đức sáu là thịnh phật chuyển pháp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 khóm nguyện phương ban tân cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam đồ dân à, sanh à, nam mô phật à, bổn công phu công đức có bao nhiêu ở con xin lấy đó hồi hướng về nguyện không phá